trời ơi mấy bạn ơi buồn quá trời buồn chán ơi là chán luôn các bạn ơi tính ra là phong gọi là mấy ngày nay vô minecraft đi vòng vòng vòng vòng trong làng hero team mà phong không biết làm gì hết trơn luôn á tại vì á phong đã chơi minecraft quá lâu rồi ừ, ngày nào cũng minecraft minecraft hết không biết ở trên mạng bây giờ có game gì vui vui để chơi không ha ừ, mà đặc biệt á là game nó phải là game đẹp nha hình ảnh phải thật là đẹp nè tiếp theo nữa là phải chơi trên điện thoại nữa để phong có thể đi khắp nơi mà vẫn có thể chơi game được các bạn ơi không biết có game gì không ta đâu để mình lên mạng mình xà thử thử nha đây game đẹp chơi trên điện thoại ok ghi thử nè đâu để coi có game gì không nha ui rồi ôi what the hell trên đời này có một cái tựa game mobile trên điện thoại mà đồ họa nó đỉnh cao như vậy luôn hả các bạn các bạn nhìn nè tôi không tin đây là game ở trên điện thoại luôn á bạn ơi từ nhân vật cho đến bối cảnh của trò chơi phải nói là full hd 4k luôn các bạn ơi what game này có thật không vậy Tất nhiên là có thật rồi Đây là một tựa game MOBI hiện tại đang rất hot Và có đồ họa nhân vật bối cảnh phải nói là siêu đỉnh cao luôn Game có 4 class nhân vật bao gồm chiến sĩ, sát thủ, pháp sư và xạ thủ Và nếu như mình là người chơi thì chắc chắn mình sẽ chọn pháp sư Bởi vì mình muốn có một chút gì đó nó hơi hướng về phép thuật một tí các bạn Bao ngầu bao ngầu luôn Game có chế độ lên cấp cực nhanh Các bạn có thể cày level mọi lúc mọi nơi Và sẽ có rất là nhiều những nguồn nguyên liệu miễn phí Để các bạn có thể nâng cấp vũ khí một cách thoải mái Game có rất nhiều chế độ chơi như ba đồ, Royale, quy mô đa vũ trụ Các bạn có thể solo và chiến đấu cùng với những người chơi ở vũ trụ khác Và ngoài ra các bạn còn có thể chơi chung cùng với bạn bè, cùng với anh em tốt Xây dựng bang phái ở trong game còn nếu bạn là một người chơi cô đơn, chơi một mình FA không có bạn đồng hành thì yên tâm Game có rất nhiều thú cưỡi để các bạn có thể lựa chọn làm bạn đồng hành. Chúng sẽ giúp cho các bạn di chuyển nhanh hơn ở trong game và có thể sử dụng làm vũ khí chiến đấu khi cần thiết hoặc là những lúc nguy hiểm. Tựa game sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3 này. Vậy thì còn chân chơi gì nữa mà không đăng ký ngay từ bây giờ để có thể nhận được thêm nhiều phần quà hấp dẫn và đặc biệt đến từ tựa game là các bạn ơi. Link tải game mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn đừng quên là hãy tải về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Tải ngay nè các bạn ơi. Wow, game hay quá trời hay, đẹp quá trời đẹp luôn Thôi được, thôi được, một tí nữa mình phải mượn điện thoại Sammy để mình tải game đó về mình chơi thử mới được Ok, thôi, còn bây giờ thì chắc là lên trên Youtube để coi coi mấy mấy bạn fan đang comment yêu cầu mình làm gì để mình làm cho bạn fan nè Để lên xem rồi có gì làm nha Hay, không biết mấy bạn fan comment gì ta Ủa, có comment gì đây Anh ơi, anh và chị Sammy hãy quay trở lại Mini World để làm về Mini World đi Em nhớ game Mini World quá hả? Uhm, Ừ ha Tính ra bạn này cơ mình xong tiện mình cũng thấy hơi nhớ nhớ game mini world mấy bạn ơi Nếu những bạn nào á mà là fan cứng của mình với lại hero team á Thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết Trước khi bọn mình làm Minecraft thì bọn mình đã có làm về game mini world Ai, Và tự nhiên hôm nay có bạn nhắc về game mini world cái mình cũng thấy hơi nhớ nhớ ta hay là bữa nay mình thử gọi là mình không chơi Minecraft nữa mà mình rủ Sammy quay trở lại Mini World để gọi là đi tham quan một vòng làng Hero Team trong Mini World ta. Tự nhiên mình cũng nhớ làng Hero Team team trong mini world quá ok thôi được vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thử thách đó chính là quay trở lại làng hero team trong mini world nha các bạn nha ok đi thôi đặt cái này ở đây sau đó thêm cái này nữa rồi tên tên tên tên cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cánh cổng rồi các bạn ơi đẹp phong à dạ. ông làm gì vậy? Trời sao, trời. sao tự nhiên mà quýnh tôi Hả? Ông kêu tung ra đây để tôi gọi là nhìn gì bây giờ ông làm gì vậy đang xây gì vậy Trời ơi Sammy không biết gì hết trơn Sammy nhìn cái cổng như thế này nguyên cái chữ to đùng phía trên mà Sammy không biết là gì sao Đây xin giới thiệu với Sammy Đây chính là cảnh cổng mini world Cảnh cổng mini world hả Quán ta vào được luôn hả xịn vậy đúng rồi. rồi đây chính là cánh cổng mini world sam có biết tại sao mà tự nhiên hôm nay phong lại xây cánh cổng mini world không không biết không biết sao chứ nói sao biết được không biết đúng không đó là bởi vì á thì hôm nay á phong có coi một cái cơm mình ở trên youtube á thì có rất là nhiều bạn mình bảo phong rằng là anh phong ơi anh hãy quay trở lại làm mini world đi đó bởi vậy cho nên á là phong muốn chiều ý mấy bạn cho nên phong đã quyết định phong xây một cái cánh cổng mini world để đưa hai đứa một mình quay trở lại mini world để tham quan thăm lại làng hè Herotia đi mà ở Midi World hiểu không Trời trời, ông trở về cái hồi 2019 luôn à, được luôn. Đúng rồi. Sao được? Được chứ. Cánh cổng này bây giờ chúng ta chỉ cần đi qua thôi là chúng ta sẽ quay trở lại ngôi làng Mini World của năm 2019 2020 Ghê chưa? Ôi nhớ quá là mấy năm trước đúng không ta? Là mấy đúng năm trước ta. Ôi xỉn quá. Rồi ok. Ôi, thích, thích quá rồi. Bây giờ không nói nhiều nữa, không đợi với bạn fan chờ đợi nữa. Bây giờ mình cùng với lại Sammy hai đứa mình sẽ cùng nhau quay trở về ngôi làng Hero Team ở trong Mini World cách đây mấy năm trước nha. Ok. Còn chân trí nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thôi. Một, hai, ba Bum chiu Wow ơi Ủa gì đây Đâu không wow, Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn nhìn nè <laughs> Trời mấy bạn ơi Bạn nhìn thấy phong cảnh này có quen thuộc không các bạn Chúng ta đã quay trở lại với Mini World rồi mấy bạn ơi Yeah Trời ơi Ôi Tôi nói thiệt luôn nha là lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại thế giới Minecraft á mấy bạn ơi Bạn nhìn nè Trời ơi đây chính là đây chính là Mini World Land à? à nhầm, quay trở lại Mini World, tôi quên Tôi <laughs> mới quay trở lại thế giới Minecraft á mấy bạn ơi, bạn nhìn nè Trời ơi, ơi, mình chơi Minecraft nhiều quá xong giờ mình không phân biệt được cái nào là Mini World, cái nào là Minecraft luôn bạn ơi Ê mà Phong ơi, Phong ơi, gì nông cưng quá à Nè, dễ thương, dễ sợ luôn hả Vậy dạ, Tôi dễ thương đúng không? À, mấy bạn, mấy bạn à, mấy bạn nào mà là fan cứng của Phong với Sam á Thì chắc mấy bạn à, sẽ nhớ đến cái bộ đồ này của mình với lại Sammy đúng không? Đâu, để, để Phong coi bộ đồ Sammy đâu, đâu không Sammy đây Ai, quay vòng vòng tròn Anh hứa là yêu em suốt đời Yêu lắm đó nha Anh hứa là sẽ không nuốt lời Điều mới nói ra Muốn nói là thương em quá trời Nhung nhớ qua ta Và sẽ bên em đến cuối đời Không muốn cách xa Dạ, ờ, nè thương quá ta đấy à mà quên có bạn nào á mà gọi là sao ta à, để ý cái skin của mình với sammy á bạn nào mà là fan cứng thì mới để ý rằng là mình với sammy ừ. có dạ. một cái điểm rất là giống nhau đối với bạn điểm đó là điểm gì nè bây giờ bạn hãy thử Đúng thử đoán thôi nha ừ. mình sẽ cho bạn 5 phút để bạn đoán thử coi skin mini world của mình và sammy giống nhau chỗ nào nha chuẩn bị nha năm bốn ba hai một rồi, mình sẽ trả lời luôn Nếu như bạn nào nói rằng là giống nhau ở cái ba lô thì bạn đã đúng rồi nha Đây bạn coi là đó, mình với dạ, dạ. Sammy á Có chung một cái ba lô hình con gấu bạn ơi Cực kỳ đáng yêu luôn <laughs> ấy thì nói chung á là hôm nay mình và Sammy Bọn mình đã quay trở lại Mini World À không, không phải là quay trở lại Mini World mà Quay trở lại để thăm thôi nha các bạn nha Chứ bọn mình quay video thì vẫn là quay Minecraft nha Nhưng mà vì mấy bạn yêu cầu mình là quay trở lại Mini World Để xem lại làng Mini World Cho nên hôm nay mình mới quyết định quay trở lại làng Mini World Ờ, vậy Không ơi, lỡ có bạn nào muốn thích mình làm video về Mini World Thì mình phải có cái thử thách gì đúng không? Lỡ có nhiều bạn yêu cầu ừ. sao Bây giờ cho cái gì đó đi để mấy bạn à. xem video Mini World của tụi mình Đúng rồi, bây giờ nếu như bạn nào mà muốn Phong với Sam làm video về mini world thì các bạn hãy thử cho ừ. video này được à, bao nhiêu like Sam bao nhiêu like 50 ngàn like hả? Ồ ờ, ok đi, Đúng Nếu rồi. như ừ. mà video này đạt được 50.000 like Thì Phong sẽ làm thêm một ừ. video mini world nữa cho bạn xem Làm nha đó sao? Để xem coi mấy bạn yêu cầu Phong làm mini world nhiều nè Để coi coi bạn nào mà là fan cứng của mini world Coi mấy bạn có được 50.000 like không nha Ồ ờ, ờ, ok Rồi thôi thì bây giờ từ nãy giờ chúng ta nói nhiều quá Bây giờ chúng ta phải đi ừ. tham quan lại ngôi làng của chúng ta đi Tại vì chúng ta mục đích của chúng ta quay trở lại mini world là để đi thăm lại ngôi làng mà đúng không Ok Đúng rồi, rồi. Đi đi đi, đi. Nhớ à, à. Sao, sao, sao, sao? Ủa có gì Bên bên, bên dưới Đâu? này có cái dụng nước nước nè đây mình nhảy xuống dòng nước đi trời ơi tôi nhớ dòng nước này quá trời luôn chỗ này mai câu cá phải không nhá không đúng rồi đúng rồi đây đây lên đây lên đây lên đây ok wow Trời ơi bạn ơi, đây chính là Garmin House của Hero Team nè Ông Garmin House trong uh, Mini World Trời, mình lại tính nói Minecraft rồi Mini World với Minecraft các bạn ơi Đó, đây là Garmin House của gọi là Hero Team trong Mini World nè các bạn ơi, sao, sao, sao, sao, sao, sao còn nhớ chỗ này không? Đâu, đâu, chỗ, chỗ này à? nào? À? chỗ này nè nhớ trời ơi quá trời nhớ luôn chứ sao chỗ này là cái đài phun nước của làng mình á trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới ừ. quay trở lại tôi thăm cái đài phun nước nè các bạn ơi mấy bạn nào mà hay xem video mini world của phong á thì phong nghĩ rằng chắc các bạn cũng nhớ rằng là có những video phong rất là hay bơi ở trong cái hồ này đúng không bạn đó đúng giờ rồi. bơi nè ở trong nhà không tắm tắm ngoài gì ra chỗ này kỳ đúng cục rồi sợ. phong không bao giờ phong tắm ở trong nhà mà phong lúc nào đi bơi phong cũng ra ngoài cái hồ này phong bơi hết trơn á đây là cái đài phun nước nha các bạn nha ok rồi dạ. ui tiếp theo chúng ta cần phải thăm đó chính là phải là thăm nhà của trưởng team Sammy à. à, nhà của Mr vịt bầu ơi nhưng mà sao tôi thấy cái nhà này tôi không thích nha tôi thích cái nhà của dịch mà cái nhà màu vàng vàng mà ngày ngày xưa á cái cái nhà ngày xưa á đẹp hơn á bạn nào còn nhớ cái cái cái nhà ngày xưa của dịch không Hả? cái nhà ngày xưa của dịch á Đúng là nó đơn giản mà nó đẹp hơn nhiều còn cái nhà nhà hiện đại rồi coi nó không nhìn nó không còn đẹp như ngày xưa nữa ở à, bây giờ coi ông dịch ông có trang trí hay gì ông ta lâu lắm rồi mới vô lại mini world á trời ông lười quá ông không chịu trang trí gì hết trơn luôn các bạn ơi à, Trời, sạch banh à. Không, biết à, sao ông dọn đồ qua bên Minecraft, ông dọn hết luôn hiểu không? Ông dọn sạch à, luôn. Ông dọn đồ luôn. qua Minecraft rồi hả? Trời ơi. Ừ. Hay, nói chung á là cái nhà này của dịch á thì mình à, mình thấy cũng đẹp á nhưng mà mình thích cái nhà cũ hơn mấy bạn ơi. Đúng rồi. Rồi bây giờ thăm nhà của trưởng tim xong rồi nè thì bây giờ chúng ta phải đi thăm căn nhà tiếp theo đó chính là nhà của mình và Sammy. Ôi, à. yeah, trời ơi, thích quá. Đây Ui, chính là nhà này nhất nè, thích nhà này nhất hả à nhà đây hả trời nhà này là nhà của bé cam mà bà chui vô làm gì bà nội ở ra ngoài đi ừ, đây đây là căn nhà của mình và sammy thì nếu như những bạn nào mà là fan cứng của mình và sammy trong cái thời gian mà mình làm mini world á thì chắc các bạn cũng biết rằng là ừ. mình với sammy á là hai đứa mình sống chung một nhà chứ hai đứa mình không có sống riêng như ở bên minecraft bên Rap á, thì mình với Sam mỗi người một nhà còn bên gọi là mini world thì mình với Sam sống chung nha các bạn nha đó thì chính là nhà của bọn mình nè rồi đi chui vô xem coi nhớ quá nhớ quá Ê, chính xác là tôi à. ở ké phong tôi cũng có nhà tôi ở ké không á <laughs> ờ à, đúng rồi sao mày không có nhà cho nên sao ở ké mình đó bạn ơi ok ui Sam ơi Sam nhìn nè tôi à, cái toilet được thôi cái, cái toilet huyền thoại luôn cái toilet này cái toilet mà ngày xưa lúc mà tôi đang đi tắm cái tiệc bà bà mở cửa bà xông vô á xong đầu tôi khóc quá trời mà nhớ không ôi trời ơi ai dạ chi ông lấy kim cương tượng tôi tôi vô tôi đòi chứ sao trời ơi bà kỳ cục ghê luôn á đây ở chỗ này nè là phong có để cái hình cái bánh pizza uh, ờ, gì <laughs> bánh này là bánh hamburger chứ phải pizza nhầm đây cái bánh hamburger nè bạn thì chắc mấy bạn nào xem video các bạn cũng nhớ đúng không bởi vì phong là một người rất thích ăn hamburger cho nên đó là phong để cái hamburger ở đây lâu lắm luôn rồi đó trang trí nè ờ ok rồi Đẹp tiếp quá. theo ở cái này là cái lò sưởi nè sam ui ê, ê cái đèn nó nâng cấp kìa đẹp vậy wow cái đèn bây giờ nó nâng cấp thành một cái cục gì đó nhìn xịn quá vậy ta wow ok thôi mình lên trên xem coi tôi nhớ dàn pc của tôi quá tôi cũng nhớ <laughs> à, dàn pc của tôi nè à, à, dễ thương quá dàn pc của tôi nè dàn pc cá mập xe baby shark đây nè đây là dàn pc cá mập của sammy nữa bạn ơi còn bên này là dàn pc cá heo của mình trời ơi mình nhớ quá để ngồi lên thử coi <laughs> ôi trời ơi tôi tôi tôi tôi ngồi ông ngồi tôi nhớ hồi hồi đó nha ông ông nhớ không hồi đó Sao? là tôi hay lên đây tôi chờ tôi nói ông là ông có chơi game hoài nhá không à đúng rồi ơi sao, sao sao tôi nhìn cái cảnh này tôi nhớ quá ta hay giờ mình diễn à. lại thử ờ. cái cảnh đó đi sao mình diễn thử thử à, cảnh đây, đi tôi okay. giận nha tôi giận ủa cái gì ai ủa sao cái vậy sao sao sao đập nhà ừ. tôi tôi lộ, tôi, tôi, bây giờ tay tôi tự nhiên đập hoài vậy em giúp tôi với ủa sao tự bà đập nhà tôi vậy bà này kỳ cục vô dân quá ơi đập ừ biết cái tay tôi đập cái gì đập hoài vậy bà nói. nè nè nè nha bà giận tôi cái gì thì bà giận chứ bà đừng có đập nhà tôi gì nha <laughs> cái tay tôi bị cái gì phong tay tôi bị bị cái rồi, gì xong luôn tôi. rồi xong luôn sammy vào trong mini world tay sam nó quýnh nó tự động nó quýnh luôn bạn ơi rồi xong rồi xong luôn rồi rồi rồi ờ, rồi rồi rồi trời rồi ok trời rồi diễn lên diện lại lên diễn lại <laughs> rồi ok bây giờ là tôi là tôi sẽ lên phía trên nè là bình thường á là hay quay video là phong sẽ ngồi ở trên dàn pc của phong đó sau đó sam sẽ lên sam la phong ok rồi phong ngồi đây nè rồi chơi game chơi game bấm bấm bấm chơi game chơi game đó rồi, rồi Sammy đang dọn dẹp phòng kết quả không có ai phụ lên nè rồi Sammy bắt đầu lên nè tám cận ông đang làm gì vậy trời ơi làm gì vậy Trời ơi, tôi đang chơi game À không, tôi đang quay video cho mấy bạn fan xem nè Cái gì vậy Sam? Quay video vậy? Trời lúc nào ông cũng chơi game Chơi game miết là không phụ tôi cái nhà này tôi sống mình hay sao vậy? Bắt tôi vợ hoài vậy hả? Tức quá, tức quá <laughs> Trời ơi, y hệt ngày xưa luôn bạn ơi Ôi, tôi sao, sao, sao, mà à. sao mà tự nhiên xong rồi tôi thấy cái cảnh này xong tôi lại muốn quay trở lại mini world quá ta Sammy có giống tôi không? Giống lắm luôn á, hồi đó vui lắm luôn Phong. À, ờ, chơi sao tự nhiên vui. tôi muốn quay trở lại mini world quá ta. Không biết có bạn nào muốn Phong với sao quay trở lại mini world không ta muốn thì nhớ cơm mình nha để lại video này 50 ngàn like nha <laughs> ok rồi, rồi bây giờ mình đi xuống dưới đi sao đi xuống dưới đi xuống dưới rồi, rồi xuống xuống xem thôi còn nhiều gì không à khoan từ từ cái nhà này của tôi tôi nhớ nó còn cái chỗ rất là đặc biệt mà từ nãy giờ hai đứa mình chưa review chỗ nào ta đây đây đi theo tôi theo tôi đây cái chỗ mà tôi nói là đây nè Trời ơi, cái toilet là có căn phòng bí mật mà ông nhớ hả? Ừ ha, trời ơi, quên căn phòng bí mật mà hồi đó ông giấu ờ, ờ, ông ông, ông giấu bí mật của ông dưới nè. Đúng rồi. Ôi. Trời ơi bạn ơi, nếu như bạn nào mà là fan cứng của mình á thì chỉ có fan cứng mới biết thôi nha. Đúng đó chính là nha. bọn mình á có một cái căn hầm bí mật ở trong toilet. Đó, <laughs> thì thì mình không hiểu sao mình lại xây trong toilet nữa bạn ơi. Thì ở đây nè nó có Ôi trời, trời trời trời, ôi trong đây trong đây ghê quá, trong đây ghê quá. Chỗ này là cái chỗ mà cái lần Mr. Dịch bị bắt cóc nữa bạn. Thôi sợ quá, sợ quá. <laughs> Ủa ai à, tôi nhớ cái chỗ này là ông cho anh tôi là mấy cái cái bàn chân giả tay giả ông Đúng làm rồi. Này, thật mấy cái bàn á. mấy cái bàn chân giả tay giả của con ma nơ canh á xong tôi bảo là anh dịch bị bắt cóc á đó nhớ không ừ. ok rồi trời, nhớ quá trời luôn cái gì bây giờ cái gì cũng là kỷ niệm hết đó không quý ra vậy sao ra ngoài đây ok rồi chúng ta thăm nhà chúng ta xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà thành viên tiếp theo rồi thì cái nhà tiếp theo mà chúng ta sẽ review đó chính là nhà hàng xóm của mình đó chính là nhà của ca yeah. à, nhà của ca mui cô đơn các bạn ơi ok thì mình ủa gì đây sao sao trước nhà ca mui có cái có cái chuồng của gì đây chuồng chuồng của con con cuốn hả rồi ừ ủa kỳ vậy tôi nhớ là ca mui đâu đâu có nuôi con cái con gì đâu ta thôi kệ đi vô nhà đi ai à. biết vô xem thử thôi Ôi, Ôi nhà, nhà nhà của Camui tôi nhớ ngày xưa là ít đồ đó mà ta sao bây giờ nâng cấp dữ cho ta nè Có bếp Đẹp ga nè, có luôn. lò nướng nè Rồi bàn ghế, ui, ôi, sao sao sao sao, lại đây lại đây đây trong mấy cái bình này có mấy, mấy con, con bướm nè wow Trời ơi, con bướm đẹp Trời quá ơi, đẹp vậy ta có hình chiếc lá để làm ờ, gọi là chanh nữa nè trời xịn dữ hết trời đâu để vô coi à cái này là toilet ôi toilet ơi Ê, tôi nhớ ở nhà camui ngày xưa là không là không không không có toilet nha bây giờ có toilet này nè đó rồi rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp theo lên trên lầu nha bạn nha à, lên trên lầu thì ở trên lầu mình Ui. nhớ là có vàng pc của camui đây vàng pc cà rốt của camui nè mấy bạn ơi đẹp quá trời đẹp luôn trời sao mà tôi vào đây tôi tôi vào mini world tôi nhớ nhất là cái dàn pc á mọi người đó chị đây là cái dàn pc của ca môi nè à, ngày xưa cái dàn pc này là tôi nhớ hình như là tôi với anh dịch là xây tặng cho mọi người á à, ok Rồi, em còn pc của tôi là ai xây ta tôi xây hả ta không ừ. pc của sammy hình như là dịch xây hay sao á còn pc của những người còn lại là tôi nhớ hình như là có trong đó là có có phong xây phong xây cũng hơi, nhiều luôn á ok rồi tiếp theo nữa à đúng rồi quên nhà của em gái bà mèo simi đúng rồi Ồ, đúng rồi đây là ngôi nhà mà mỗi lần tôi giận ông tôi qua đây tôi ở nè đúng rồi lần nào luôn. lần nào mà sammy giận mình là sammy sẽ qua bên nhà của simi để gọi là ở ở ờ. ở ké hết bạn ơi đó còn nào còn nhà simi đối với mình thì là một cái nơi để mình đến mình ăn ké và không cần trả tiền <laughs> trời ơi lần nào mình lần nào mình qua đây xong mình ăn xong mình cũng chạy trốn về nhà hết bạn ơi mình kỳ ghê luôn á ừ. đây wow Trời ơi sao tôi nhớ của ta đây là quán trà sữa của Simmy nè Đúng rồi Sim thời còn bán trà sữa chân châu nè đó Đúng rồi À mà sao sao có nhớ gì không? Ừ. Nè tôi nhớ có một cái điểm này rất là đặc biệt mà chắc chắn chỉ có fan cứng mới nhớ thôi ừ. Đó chính là Nào. Cái quán trà sữa của Simmy á Thực chất nó chính là một cái hồ bơi ở bên dưới Đây mình sẽ cho bạn xem nha Đây chắc chắn có hồ bơi ta, bên dưới ta có có có nhà phòng gì ta cái này là có hồ bơi đây thấy không nè hồ bơi nè hồ bơi nè đó có hồ bơi bên Ê, dưới tôi nha biết luôn á tôi biết luôn á sao không biết vậy trời ơi tại vì tôi chơi mini world tôi quay mini world trong cái simi từ rất là ờ. lâu rồi cho nên tôi biết là đúng rồi Ê, có cá bên dưới nữa nè sam trời ơi trời sập sồn một người okay. dễ sợ rồi ui nhà của bé mưa nè oh, trời ơi quá ok rồi chúng ta sẽ đi vô trong nha bên trong thì sẽ có dàn pc của simi ủa ở trời ở đâu ra cái đầu của con gì to đùng vậy ủa trời ơi <laughs> ủa đầu Benjamin mà tao nhìn thấy cái đầu Benjamin nè ông thấy không đây không tôi thấy thấy cái đầu rồi đầu của con gì con con con gấu hay sao á đây nè <laughs> cái này là dàn pc của simi nữa bạn ơi còn bên này là dàn pc của cái rỗn đó ok ủa, à, hồi đó cái đó nó simi cũng ở chung mà đúng không có ở riêng rồi. đâu xong. Simmy với Kairon ngày xưa là ở chung đó cho nên là cho, cho, cho nên là à. để để chung với nhau đó còn mà qua qua bên Minecraft thì mới ở riêng thôi ôi có cái TV nữa nè xịn quá ta ok rồi Hey, tính ra là vào trong đây xong mình nhìn thấy cái gì mình cũng nhớ hết trơn các bạn ơi Ok à, Tiếp theo nữa là chúng ta ơi cái này là quán ăn của dịch nè Mà cái này chắc không cần review đâu các bạn cũng nhớ rồi Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của Siro căn nhà, nhà gọi là giàu nhất giàu ừ. nhất to nhất ở trong làng mình bởi vì nhà này là có lamborghini các bạn nha đây mình cho bạn xem đây chiếc Lamborghini của Siro đó bạn <laughs> Trời ơi Trời ơi Ông là người duy nhất trong cái làng này có luôn á phải không Đúng rồi Ông là người duy nhất trong làng là có Lamborghini luôn nha các bạn Ê, Để sao mày tôi lỡ tay tôi lỡ tay tôi tôi đặt trời ơi sút nghiêng đầu của lamborghini rồi trời ơi chạy lẹ chạy lẹ kiểu này tôi không có tiền tôi đền đâu trời ơi tôi không có tiền tôi đền đâu nha chạy chạy chạy chạy đó thì đây là nhà của siro các à. bạn ơi <laughs> ừ, tôi không biết gì hết nhà không biết gì hết nha lẹo quá tụi mình lương lẹo quá Phong ơi chết ừ, rồi tại sao lại nói nhà Siro là nhà giàu nhất bởi vì nhà Siro là nhà duy nhất có gọi là sao ta máy lạnh đó máy lạnh nè rồi tiếp theo nữa là gì ta ờ, nhà bếp cũng xịn nữa nè trời ơi em Phong ơi ra đây xem nè ghế mà vàng vàng nè nhà đâu, đâu, đâu. mạ vàng nè đây trời ơi xịn chưa trời ơi ghế mạ vàng luôn trời ơi tivi to dữ vậy wow ôi xịn coi dữ. mà lé mắt luôn á ở trên đây thì sẽ là gọi là phòng ngủ với phòng làm việc của siro thì phải trời ơi con cái dàn pc của ổng nữa bạn trời, trời ơi. ơi nhìn mà nhức nách chưa tôi nhìn, nhìn mà, tôi tôi, tôi nhìn mà tôi sợ các bạn đây cái ghế hình như ngồi được luôn nè ờ. trời ơi các <laughs> bạn nhìn dạng pc của siro đó bạn Đẹp trời ơi nó bự ơi là bự nó bự nhất luôn á trời có hai màn hình luôn đó bạn xịn thật sự trời, trời có cái thùng bc em có cái wifi kìa phong có wifi kìa có wifi <laughs> luôn rồi chứ đâu nhà mình đâu có wifi đâu góc kia kìa trên đâu trên đâu trên đâu lên ờ, đâu, có, có, có, có nguyên cái cục quay quay wifi luôn nè trời ơi còn ở đây là máy lạnh trời ơi trời trời nhà siro giàu quá trời giàu luôn ok ghê quá ở trên lầu này còn gì nữa không lầu có trên lầu thì hết rồi trên lầu không có gì hết trơn á rồi nói chung đây là nói chung đây là nhà của siro bạn ơi thì á có bạn nào nào giống phong hay không nhưng mà phong á thì phong thích cái nhà mà hình cái đầu con sói ngày xưa của siro hơn cái nhà hình đầu con sói nhìn nó đẹp hơn cái nhà này nhiều đúng không các bạn đó nếu như bạn nào mà là fan cứng thì chắc chắn sẽ nhớ cái cái nhà hình đầu con sói đó chỉ có fan cứng mới biết ờ. thôi tại nhà lâu lắm rồi ok đẹp quá Ủa, còn sao? còn nhà ông còn nhà ông đi đi review thêm đi trời tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi thăm nhà của uh, mimi đúng rồi nhà mimi yeah. nhà mimi Ôi. thì bây giờ là trồng quá trời hoa luôn các bạn ơi wow đó là khỏe quá trời Trời ơi, đây, dạng PC của Mimi nè Ủa, mà Mimi là con heo mà ta sao dạng PC lại là hình con mèo nha Ừ, cũng lạ ghê luôn á Ok À, nói chung là nhà của Mimi thì cũng bình thường Cũng không có toàn gì đồ ăn nhiều. không vậy? Ờ, toàn đồ ăn không à <laughs> nhà không mà toàn đồ ăn thức uống không vậy ok thôi à, mình mình đi tiếp sam ơi hay ê phòng ông nhốt tôi vậy tôi có mở cửa được đâu ông ơi cứu tôi cái gì không mở cửa được tay tôi không có mở được trời được. ơi cái tay của bà được. bị bị bị bị bị bị ngắn hay gì bà mở cửa không được vậy <laughs> ok ai biết đâu rồi được. tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi đến à đúng rồi tôi còn nhớ một cái nhà này Nhà này là nhà của một cái người rất là quen thuộc luôn Mà chắc chắn là chỉ có fan cứng mới biết Đó từ nãy giờ mình chỉ nhắc đến fan cứng thôi Tại vì chỉ có fan cứng mới biết Ở trên là nhà của một người bác đối với bạn là bác gì nè Mấy bạn có 5 giây để trả lời nha Bác gì bạn ơi à, 5 4 3 2 1 rồi nếu như bạn nào mà trả lời là nhà của bác thợ ràng thì các bạn đã đón đúng rồi đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của bác thợ ràng nha nhớ bác quá đây bác thợ đang đây trời ơi dạ con chào bác thợ rèn, dạ này con à. ờ, cúi đầu chào bác à ờ sam cúi đầu chào bác nha lên dạ con chào bác à đó thôi nếu như những bạn nào mà xem video của mình chắc chắn các bạn cũng đã quá quen thuộc với bác thợ rèn rồi bác thợ rèn là một người rất là hay gọi là chế tạo vũ khí nè và giao nhiệm vụ cho mình với lại mọi người thành viên của hero team và ngày xưa bạn nhà của bác thợ rèn là do anh mít dịch say cho nên là à, bác thợ rèn rất là thương mọi người trong hero team luôn đó đặc biệt là anh dịch <laughs> ok dạ thôi hôm nay con con với sammy quay trở về làng để thăm làng bạn à, giờ thưa bác con con đi nha tạm biệt bác dạ bác. bác con đi ạ à. đi thôi rồi tiếp theo nữa để xem coi ờ, đây tiếp theo nữa là phải nhắc đến đó chính là trường học của chúng ta đây đây chính là trường học của chúng ta à. đây là trường học nhỏ ngày xưa nha bạn nha đúng không ở ờ, trường học cũ ngày xưa là bọn mình có một cái trường học bé tí tẹo thế này thôi bạn ơi nhưng mà mai mốt thì dịch lại xây cái trường học to hơn nữa đó ở bên đây thì chúng ta có đồn công an đồn cảnh sát đây à, không cái này là bệnh viện đây là cái này có bệnh viện nè à, hospital đó đúng rồi viện. ngày xưa phong hay ăn nhiều quá phong bị đau bụng phong hay đến bệnh viện lắm bạn ơi ok <laughs> rồi uh, tiệm kfc tiệm kfc trời ơi chỗ đây là chỗ mà phong thích nhất đó bạn ơi phong là phong đặc biệt thích kfc nha đây ủa mà cái anh bán kfc là mất tiêu ta anh đi đâu rồi ta ờ anh đi chưa rồi quá trời đồ ăn luôn ở ờ, ngày xưa là phong với dịch hay đến đây ăn lắm mà cái chỗ này đặc biệt hơn nữa nè cái chỗ này là cái nhà vệ sinh mà ngày xưa phong rất là hay trốn sammy phong trốn ở đây không <laughs> ok <laughs> Rồi bây giờ tiếp theo nữa sẽ là đây, đây là đồn công an nha, đồn đồn đồn công an, đồn cảnh sát nè. Thì ngày xưa trong đây á là Phong nhớ là là mấy cái cái cái ngục là nằm bên dưới đây, đây có nhà tù màu hồng luôn thì phải. À đây đây đây, nhà tù màu hồng. À, <laughs> nhà tù màu hồng nha các bạn nha. Cái nhà tù này ngày xưa là hay dùng để nhốt con ngựa mặt ngu lắm các bạn ơi. Các bạn biết ngựa mặt ngu không? Chỉ có fan cứng mới biết thôi. À. Ok. Rồi, thì chúng ta đã review xong. Ơi, một đống rồi đó. Quá, wow, ông không mở cửa cho tôi vô luôn á, tôi đứng lên tôi nhảy như con khồng luôn á. Tất chó. À cả bây giờ Nhốt xong bây giờ mới mở cửa À Tôi nhốt sẵn đó luôn Mở tôi không có mở được cái gì hết Trời ơi Ok mà. Rồi Uh, đây, đây, đây mới là thứ đặc biệt nữa bạn ơi Trường học của Hero Team phiên bản lớn nha Đây, đây là trường học lớn nha các bạn nha ủa tôi tưởng sam chạy vô không được đây có cái này nè trời có cái lỗ nè ông vô duyên à, <laughs> đây đây là trường học của hero team nha các bạn nha bên đây là sân bóng đá nè còn bên đây là sân bóng truyền cái này hình như là siro xây thì phải nói chung là cũng ờ, chỉ là cái trường học thôi ok chúng ta sẽ đi đến nơi khác đây à đây bên đây là Ê, nhà của thổ dân hồi thuốc cân chở tôi đi được không không có thuốc cân mà tôi nhớ thuốc cân trong người không có mà ta thuốc cân hả đâu để tôi xem ừ. coi à, à đây tôi thuốc cân nè à, đây tôi sử dụng con này Ủa cái con gì vậy Đây chính là trong chấm tre của Doraemon trong chấm tre gì cơ bắp vậy <laughs> Đi gì đi bộ vậy Ôi trời ơi Đó Sam nhìn phong bay nè Ồ Ghê ờ, chưa Ngầu Chấm chấm tre của Doraemon nha Không phải đùa đâu Đó rồi thôi để để phong ờ nhưng mà phong phong có một cái điều này phong hơi buồn sam ơi đó chính là phong á phong đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà phong vẫn chưa có được con chocobo ở trong đây buồn dễ sợ Ê, trời trời tôi còn không có luôn ông ơi ủa nó chuyện gì sam ơi tôi bị gì vậy nè sao mà tôi ủa, ngồi trên không vậy chung vậy trời đất đất cái con luôn kìa tôi không xuống được tôi không xuống ờ. được tôi tôi tôi bị tôi bị kẹt rồi kỳ vậy trời ơi để tôi từ từ để tôi thử coi có gì ủa không giúp được gì hết á chết rồi giờ tôi phải làm gì đây tôi bị kẹt trong không trung rồi bye bye tôi đi đây sam ơi cứu tôi đi hình như là tôi bị cái gì rồi sam ơi tôi không tôi không di chuyển được tôi biết rồi không bị gọi là cho khớp xương đúng không gọi là bị giọt bẻ nè ok rồi, ở đây tôi xuống được nè xuống được nè mày quá mày quá trời mày luôn rồi tới chỗ này quá à. đây đây có một chỗ rất là đặc biệt đó chính là sở thú hero team thì nếu như các bạn nào mà cũng là fan cứng luôn thì chắc bạn cũng biết rằng là bọn mình có một cái sở thú đó thì đây là chính là sở thú trong làng hero team nha bạn nha nhưng mà sao hình như là cái sở thú này lâu quá không ai vô cho mấy con thú ăn cho nên là bọn nó ờ, bọn nó bị ờ, bị bỏ bị làng ra đi rồi bọn nó rồi bị đói bọn nó, ra đi. ừ bọn nó bị đói ừ. bọn nó ừ. bỏ làng ra đi hết rồi <laughs> giờ không còn con gì hết quá không, không còn, còn con gì, gì luôn tôi nhớ ngày xưa á tôi nhớ ngày xưa bên này nè bên này là chỗ tôi nuôi cá heo nè ở bên này nuôi gấu ờ. tuyết nè bên này là nuôi cá mập ừ. nè ở bên này nuôi vịt nè bên kia là nuôi sói ở bên đây trồng trồng cà rốt nè bên đây trồng cà rốt của ca mui nè à, ok Hay. bà mui là đặc biệt nhất luôn á hiểu sao <laughs> trùng trọt vào trong vô trong xà thú ờ đúng rồi á rồi tiếp theo nữa để mình xem cơ mình sẽ bay lên để mình xem xung quanh nha đi bộ chậm quá à tất quá à, sao dạ. đi Hey, nói chung mấy bạn ơi thì lâu lắm rồi bọn mình mới quay trở lại mini world để khám phá ngôi làng Thì mình không biết rằng mấy bạn có cảm thấy nhớ ngôi làng này hay không Chứ thực sự là Phong dài hôm nay thì thực sự là Phong rất là nhớ ngôi làng này luôn các bạn ơi Từng ngóc ngách trong ngôi làng á Phong đều nhớ hết luôn á nha Ờ, à, ui, bên đây à, sao biết cái nhà nhà của ai không Dạ, đồ nhà đây là gì ghê ghê vậy? Đây chính là nhà của gọi là tất cả những nhân vật phản diện nè, nhân vật kinh dị ở trong mini world là ở trong nhà này hết. Đó. Ờ, tôi quên, tôi quên. Tôi nhớ đằng sau này còn một cái nhà nữa, từ tôi bay ra tôi xem. Sam Sam Sam ở đó đi, tôi bay một mình tôi ra đây thôi. À. Trời trời, tôi muốn bay qua này tôi bay thì qua tôi cũng biết bay nha. Đây. Đây chính là cái nhà của ai ta tôi quên mất tiêu rồi. Mấy bạn ơi, các bạn nhớ cái nhà nhà của ai không? Chứ Phong thì Phong nhớ cái nhà này hình như là nhà của một cái nhân vật phản diện nào đó mà hình như à cái nhân vật này gọi là đã đã, đã từng gọi là chiến đấu với Mr. Dịch thì phải Đó nhưng mà tôi không nhớ nhà nhà của ai hết trơn rồi à. Bạn nào nhớ nhớ comment để cho mình biết nha Ok rồi thì nói chung á thì bọn mình đã quay trở lại ngôi làng và đi tham quan hết cả cái ngôi làng này rồi ủa còn chỗ nào mình chưa tham quan không ta à đúng rồi siêu thị siêu thị siêu thị đúng rồi chưa tham quan à, siêu thị Phong ơi còn một chỗ nữa bãi biển đó Phong ơi bãi à, biển à bãi biển đúng rồi đúng rồi ờ, đây đây đây đây đây là siêu thị của bọn mình nè bạn ơi Wow, siêu thị vẫn còn nhiều đồ quá ha Vẫn là đồ ăn nè, rau củ nè Với lại tủ lạnh đồ nè, đó, quá trời luôn Bên này có cái mô hình nữa nè oh, <laughs> Nhiều dễ sợ luôn á Ok, dạ. bãi biển, bãi biển đúng rồi, Sam nói đúng nè Bây giờ mình bay ra bãi dạ, biển đi Sam Rồi, bây giờ hai đứa mình bay ra ngoài bãi biển để xem bãi biển nha bạn nha Đây, ở ngoài đây nè Ồ, oh, bãi biển của Hero Team <laughs> chắc chắn là các bạn à, rất là nhớ bãi biển nè à, tại vì bọn mình đã từng quay rất là nhiều video ngoài bãi biển này rồi đây đó. đây chỗ này là cái chỗ mà bọn mình đứng đứng lên đây xong mình sẽ nhảy xuống nè đó Hui. tụm đó <laughs> cực kỳ đã luôn hey trời nhìn nhớ quá à. từ cái ngóc ngách ở trong đây tất cả mọi thứ mình nhớ hết luôn các bạn ơi à đúng rồi chắc chắn chỗ này có nhiều bạn nhớ nè bạn nào xem video của phong với sam mấy bạn sẽ nhớ nè đây đây là cái chỗ mà ngày xưa sam giận mình á xong sam leo lên tuốt trên kia sam ở trên đó Ủa còn mình á mình phải đứng ở dưới đây mình xây nguyên cái trái tim to đùng luôn để mình đứng bên dưới mình vừa... video của tôi ừ. chứ ai video Đúng phong hai bốn giờ sam lơ phong cần đó mấy bạn thích thì xem lại luôn hay Đúng lắm rồi. luôn á video đó nha là sam mới giận mình thế là mình phải đứng dưới đây mình xin lỗi sam quá trời quá đất luôn mà sam mới mới chịu tha cho mình đó bạn ơi <laughs> ok hay nói chung á là ngày hôm nay mình với sammy đã quay trở lại ngôi là làng Hero Team ở trong Mini World để thăm lại ngôi làng Thì mấy bạn cảm thấy ngôi làng này mấy bạn có thấy nhớ hay không? Mấy bạn có muốn bọn mình quay trở lại Mini World để tiếp tục làm về Mini World hay không? Thì bạn hãy nhớ bình luận ở phía dưới cho mình biết nha Và nếu như bạn nào muốn mình muốn mình làm tiếp tục gọi là một tập nữa về Mini World Thì bạn hãy cho video này đạt được 50.000 like Thì mình sẽ làm thêm một tập nữa nha Đó, mình sẽ làm thêm một tập nữa của Mini World nha bạn nha Ok, rồi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 quay trở lại ngôi làng này để thăm ngôi làng gọi là một chút thôi tạm biệt làng hero team trong mini world nha hẹn gặp lại bye bye bye bye nha hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nói chung các bạn vẫn chính là kỷ niệm của bọn mình bọn mình sẽ không bao giờ quên các bạn đâu tạm biệt nha mình về đây bye. thôi được rồi sam ơi chúng ta cùng nhau quay trở lại minecraft nào đi thôi đi thôi đi thôi